tôi muốn nói cho cả thế giới Tôi sẽ đã thôi không chỉ phải đắn đo Nhưng vì sao giờ đây mình lại không vui Hay là do mình đang rất sâu Có mọi thứ để mong sẽ ổn hơn Để ngày mai bầu trời ngập tràn ánh dương Và sẽ có ngày mình tự tin đứng trước gương Không mếu máo khi thấy mình tăng cân thường xuyên và sẽ có ngày gặp lại người xưa cũng thấy vui vì mình đã ổn hơn ngày trước lúc quen nhau Đã có nhiều lần thất bại Cũng qua nhiều lần tôi muốn buồn tay Nhưng mà có làm sao Miễn là mình vẫn cố thôi Mong sao hôm nay thật sự bắt đầu tự tin đứng trước gương nè Không méo máu khi thay mình tan cân thường xuyên Và sẽ có ngày gặp lại người xưa cũng thấy vui Vì mình đã ổn hơn ngày trước lúc quen nhau Đã có nhiều lần thất bại mong sao hôm nay thật sự bắt đầu nhưng tôi vẫn ngân nga khúc ca này vì đây không phải là khúc ca dành cho những người xấu mà vì đây là khúc ca của niềm tin